Vinai đời 2020 đâu rồi đấy ngọn lửa cháy xanh đẹp đây cái hộp nướng của nó thì có mâm nướng và vị nướng được làm từ nóc này. bây giờ tôi sẽ mở nhỏ lửa lại để dễ thổi thôi từ 5 cho đến 7 giây khi bếp nhận được tín hiệu tắt lửa thì bếp sẽ khóa ga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 đây bếp của tôi đã khóa ra kèm theo một tiếng bếp dù công tắc vẫn đang mở sau 3 giây thực hiện chức năng khóa ga khi gió thổi tắt lửa thành công đấy chức năng thứ hai là chức năng khóa ga khi nước cạn nồi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 pin con thỏ các bạn sử dụng được khoảng 15 cho đến 20 ngày nhưng lại pin có giá tốt hơn như là Panasonic, Toshiba, Maxell thì các bạn sử dụng được khoảng ờ, một tháng nhưng loại pin này có giá là 40.000 một cặp để tiết kiệm chi phí các bạn cũng nên tránh ra không nên sử dụng những loại pin này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 bếp bên ờ, trái của tôi cũng đã khóa ga đây thực hiện chức năng khóa ga khi nước cạnh nồi thành công dù công tắc vẫn đang mở kèm theo một tiếng thừa le và đèn nó chớp lên này để sử dụng pin sạc á thì các bạn kéo hộp pin ở đây ra bếp sử dụng một cặp pin như thế này đây một viên pin sạc nó sẽ không thể nào lắp vừa vào được do hộp pin nó dài đây vì thế đi kèm với đó chúng tôi có kèm cho các bạn một cái thanh lò xo để tăng chiều dài cho viên pin các bạn bị hơi cong một đầu của lò xo lên móc vào những cái lỗ nhỏ như thế này để tăng chiều dài cho viên pin chúng ta lắp vào hộp pin thôi hộp pin đó, thì nhà sản xuất họ làm sẵn hai ký tự dấu trừ ở bên trong và dấu cộng ở bên ngoài luôn luôn là như vậy các bạn lắp vào đây có biểu tượng đây các bạn các bạn lắp vào đúng y chang như vậy tránh lắp sai lắp đảo cực nha nếu các bạn lắp sai lắp đảo cực thứ nhất là bếp sẽ không hoạt động được và các bạn để một thời gian dài á, thì pin nó sẽ hỏng luôn bếp thắp pin sạc vào sử dụng bình thường khi sử dụng pin sạc để biết được cái lượng pin nó còn nhiều hay ít các bạn có thể nhìn vào tiếng à, nhìn vào cái đèn đây đèn nó sáng đỏ lên nó không tắt tức là pin yếu hoặc là các bạn à, nghe nghe tiếng đánh lửa của nó để dễ dàng hơn nó nhanh nó mạnh như thế này tức là nó còn nhiều nó yếu chậm dần đi tức là nó sắp hết khi nó sắp hết á các bạn có thể cắm sạc vào ở bên phía tay à, trái của tôi có một cái đầu dây sạc kèm với đó là một đoạn dây sạc dài 3 mét để các bạn có thể sử dụng nếu mà vị trí nó ở xa bếp đây các bạn cắm vào chui sạc để sạc thôi còn à, đầu dây sạc thì các bạn cắm vào ổ điện trên, đầu dây sạc đó, nó có một cái đèn hiển thị màu đỏ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 phút cuối cùng có thể các bạn lấy pin ra để cho bếp không còn nguồn điện nữa khi mà bếp không còn nguồn điện nữa thì ờ, cái ờ, thiết bị này nó sẽ tự động nó khóa ga sau khi nó hết giờ các bạn có thể dùng nó để ờ, nấu hoặc nướng những món ăn mà chúng ta dự đoán trước cái thời gian nấu của nó được ngoài ra khi mà các bạn nấu nướng các bạn cảm thấy ngọn lửa chúng ta nó bị đỏ có thể cái lý do cao nhất là do cái lượng tiết lưu ga không có ổn định thì chúng tôi khắc phục vấn đề đó bằng cách là bán